Ở ờ, trong bối cảnh thị trường giảm mạnh thì chúng ta nên làm gì? À, có rất nhiều nhà đầu tư khi mà thị trường giảm mạnh thì việc mà họ nghĩ rằng là cổ phiếu giá giảm họ mua cổ phiếu hoặc là mua trung bình giá xuống nên uh, họ đã bị thua lỗ rất nặng. Bạn biết rằng là nếu chúng ta bị lỗ 5% thì bạn cần phải lãi được 5,6% các bạn mới hòa vốn. Điều gì diễn ra nếu bạn lỗ 40%? Bạn phải mất, phải lãi được 67% mới hòa vốn và tương tự như vậy nếu bạn lỗ 50% thì cần phải lãi gì ạ à? 100% với hòa vốn nếu mà thị trường đang xuống giảm thì điều duy nhất mà chúng ta cần phải làm đó là gì ạ giữ tiền bởi vì tiền mặt chính là vua bước thứ hai chúng ta cần phải phát triển bản thân đó là phát triển những kỹ năng mà chúng ta còn thiếu để giúp chúng ta có những kiến thức nền tảng khi mà thị trường bước vào xuống tăng thứ ba đó là chúng ta học hỏi từ những kinh nghiệm những trải nghiệm mà chúng ta đã trải qua trong quá khứ để chúng ta rút ngắn thời gian thành công